à, tôi nhớ cái thời điểm là tháng 1 2008 thì lúc đó là tôi mới trở về địa phương của mình sau khi à, hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2 năm thì nhà nước mới trả cho tôi là số tiền là 12 triệu đồng là 2 năm công hiến 2 năm vào quân đội thì nhà nước rất là tuyệt vời là cho mình số tiền 12 triệu đồng thì khi trở về nhà về địa phương ấy thì bố tôi với nói với tôi là bây giờ mày đi học nghề sau đó hoặc là mày lấy vợ thì tao cắt cho mày ít ruộng ở quê để mày làm sinh con đẻ cái thế đấy thì tôi lại không làm vậy bởi vì tôi đã lựa chọn rồi tôi đã lựa chọn cuộc đời của tôi rồi tôi lựa chọn là gì à, tôi phải ra ngoài à, thì tôi vẫn quyết tâm tôi ôn thi à, đại học thì kết quả là tôi gì tôi đỗ ba trường đại học thì sau đó tôi gì tôi mới chuyển vào trong à, đại học thủy sản để tôi học là đa phần à, bản thân tôi này à, anh chị em mình là bị rất nhiều người họ gì họ cài đặt cho chúng ta gì lập trình sẵn rồi họ ám thị những điều gì họ bảo những cái gì đặc biệt là những người nhà những người bạn bè bạn thân gia đình của mình họ hay nói với mình những câu là gì à, mày phải học giỏi mày phải lớn lên mày làm và nếu như tôi bị lập trình sẵn như vậy thì chắc chắn là sao là cuộc đời tôi sẽ khổ thôi lựa chọn hơn nỗ lực thì khi anh chị dám lựa chọn khi chị dám thì nỗ lực để chị làm một điều gì đó từ trước giờ anh chị chưa dám làm thì đấy chính là một điều tuyệt vời anh chị nên làm ngay đừng đợi chờ